xem con gái mình kìa Tóc con bé mượt quá Chắc là vừa đi hấp dầu uhm, Dường như tóc đã sạch gầu Giới thiệu Rejoice trái cây trị gầu mới Giúp tóc không những sạch gầu Mà còn thật mượt mà như vừa được hấp dầu Con dùng hết tiền để dưỡng tóc à Dạ không Con dành tiền đi du lịch với mẹ thôi <laughs> Dầu gội Rejoice trái cây trị gầu mới Mua dầu gội Rejoice 200ml bất kỳ Được tặng ngay 49ml dầu xả